chơi quen mây tạnh anh em đi câu mọi người mấy đó hôm nay ở mình ngày nào cũng mưa hết nên nước á, suối có lớn hơn cá có về anh em mình sẽ tới đây để câu cá và tới đây có có ông ông bác này <laughs> đang à, giăng lưới mình sẽ câu thử chỗ này cỡ 15 phút nếu không có cá thì chắc anh em mình sẽ lên chỗ kia nước nó sâu hơn rồi đi mình có hai thằng em nay nghỉ hè rồi là lúc mà bọn nó câu cá thư giãn nhìn lại một năm qua học hành như thế nào <laughs> thằng duy ở lại lớp đúng không <laughs> thằng duy mà mới lớp 8 mà lại lớp nghỉ học luôn rồi nó học lớp 8 đúng không <laughs> đây học sinh gì Em học sinh gì lên lớp là được à? lên lớp là mừng rồi chị học sinh gì chị chị học sinh gì học sinh gì trung bình em đã tới chỗ khác câu rồi được từng này cá nè mọi người ở đây thì hơi ồn do có nhà máy nước người ta đang bơm đó cái phao xanh này là của mình cái phao xanh nha, nhỏ nhỏ kia là của thằng em này còn em này là cái phao dài này mồi của mình nữa, bị nó rỉ hết rồi ô oh, được một em rồi à? ừ, không còn nó nhỏ con nó hơi nhỏ ở suối này đa số là câu là toàn là cá rô không hôm qua thì à, mình cũng có câu ở đây câu được rồi một con cá chê cá chê đó về làm món gì hiệu Ủa, hôm qua không ăn hả à? ăn mì đi câu cá và ăn mì u <laughs> trời ơi sao nhanh vậy Coi chừng rớt nữa nha Rớt nữa là cho xuống mò luôn á Bố em cầm lại cầm chặt vào cầm, cầm chặt nó vô gỡ ra ôi ôi ôi con này ôi ôi ôi ôi ôi bự luôn kìa gỡ ra gỡ ra gỡ ra gỡ ra anh chị nó ăn hay là nó anh chị giật lên lại đâu anh chắc nó ăn rồi nãy giờ nó cứ nó cứ xà ra ra cái cái mồi của anh nè ui chục con cá bự luôn ui có chừng rớt nữa giờ có chừng rớt nữa giờ đấy bóp chặt lại em trời con này bự ra anh câu nãy giờ nãy giờ mình câu được hai con con này cũng bự hết luôn mấy em này thì, thì câu nhiều nhưng mà toàn con nhỏ không à ui cần của mình cần của mình ui cần của mình ui ui rồi xong rồi của anh dính rồi ô oh, của cá bự rồi con nhỏ ôi chết rồi chết rồi <laughs> tụt một con rồi nó chưa ăn sâu được mồi vẫn được kiểu nó cắn mà nó chưa cắn nó chưa cắn vô sâu luôn cần củ trí kìa lúc phao rồi kìa đồ <laughs> ghê chưa nãy chỉ câu liên tục luôn đó đang lôi đó đang lôi đấy rồi kiểu muốn ăn rồi ui gì ui trời ơi ui ui ui ui ui con bự thình lư luôn ui trời lên cầm nha ba đứa cầm ê ừ u trời anh thấy im im im im nè u nè bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ u trời u thấy im im im im là thấy cá to rồi <laughs> banh nữa thử mình để vô câu được cái này là mọi người thôi nãy giờ chắc là cá giờ chắc nó cũng no hết rồi nó không có cá nào cắn hết thôi từng này đủ để anh em về về để chế biến rồi mình sẽ về nhà chế biến nha vì ở đây nước không có sạch mọi người ạ thôi đi vào đó chế ơi chú cũng được con bự ha này, con này bự nhất này hai con giờ, này, giờ lấy kéo cắt cái bụng nhé cắt cái chỗ cái mang ra ha cái đầu vậy cái đầu lại chứ cái đầu không không, không. không. không. Chắc, chắc, chắc vậy chắc môi này nó có cái bụng này môi này chỗ này phát một lên luôn mặt on hấp dẫn rất mọi người ra nó hấp dẫn mọi người ơi con này của ai của em <laughs> em bây giờ tôi nổi thế rất chuyên nghiệp rất chuyên nghiệp rồi đấy thôi là em còn nhưng thôi là làm sẽ chuẩn bị nó mới nấu trời mưa rồi mưa sao con biết chờ nó sôi lên nè chờ nó sôi lần nữa là ăn được cá mấy mấy con mấy con à, con con này nhanh chín nha chín rồi này kiểu muốn chín rồi này ha chưa đâu ừ. nóng quá mà đây con cá con là chín rồi này xin này xin này cho ăn cá nhỏ đây nha ai biểu để thầy bốn con đẹp à. lắm <laughs> tuyệt vời thôi ăn đi ăn đi này ngủ ăn đi em được rồi rồi xin mời mọi người nhé mọi người ăn thử nhé cá này được cá này ăn mấy con cá nhỏ trước mấy cá lớn chưa chín đâu nước nấm đường cay gì cũng ngon quá mà anh là câu cá bự nhất thằng kia là con đại sảy nhiều nhất là con rất là giỏi rồi con người phá Nhà đừng nói chua được Nước chua chua ngon Nước chua chua ngon Em thường đi con đây Những kẻ có hại mạng Nhiều không đến rồi Ai bảo biết trong căn quả độc không Ui con cá bự này chính rồi nè Con bự bự này chính rồi nè nhiều cho câu nhiều nhất câu nhiều nhất cũng là câu cãi nhỏ nhiều nhất mất buông anh lắm cái đòi tấm mưa ừ. Chị con Oh. <laughs> hai ký bún mua hai ký bún hết luôn rồi ngon quá ngon rồi. <laughs> mấy cái này ngon nhưng mà nhiều xương quá mọi người ngon nấu lẩu nấu lẩu rất là ngon luôn nhưng mà hơi nhịp hơi bị nhiều xương một tí rồi ăn no rồi bye bye bye bye chào biệt mọi người đây bye bye mọi người à, bye bye mọi người nha